bao ngày anh ngóng đợi từng cánh lục bình để cho giặc đưa út đến nơi xa theo tiếng gọi mời vào mùa xuân vẫn còn nơi đây cười nói bên nhau tiếng ngọt ngào và rồi tình duyên ấy đến mang đi như cánh lục bình cho dạt dào dòng sông xưa vẫn mãi em đềm chỉ là không còn bóng út ơi tình là tình bi thương sầu thảm khi út theo chồng sang út khơi cánh đồng quê vẫn đeo rổ bóng thiếu đi bóng người con gái ấy từng chiều tung tăng cùng nhau trên đồng giờ chỉ còn mình tôi chờ ai đây đò lỡ hẹn rồi đò xa sông rồi xa bánh thuyền rồi cất bước đò bỏ lại nước mảnh thành xưa rồi đâu biết rằng tôi mắt ướt khóe mi cây 12 bánh nước biết bánh nào đục bánh nào trong út đã sang sông út bước theo chồng út đâu còn biết bánh bến nào mong lục bình trôi lên đến trên sóng hoàng hôn bóng chiều lặng lẽ buông dột lệ sầu chúng đi phiêu phóng trong chén miên nồng chợt khẽ tuôn ốc ga đi dọc sông hiu quạnh trên cánh đồng vàng hoa cô đơn ốc có biết không ngày ốc theo chồng trong lòng tôi đây thật đau đớn bánh đò ngày xưa không còn ốc cũ vì người đã đi mãi không về từng nhánh mùa u cũng thay màu lá chắc sao người quên mất câu thề còn sao xa sông có sao xa bầy vẫn còn biết bay về tổ ấm ốc ơi ốc biết bao ngày nơi đây tôi đã đợi chờ ốc khổ lắm bến đò ngày xưa không còn ốc cũ vì người đã đi mãi không về từng sao sang sông của sáu sao bảy vẫn còn biết bay về tổ âm ông ơi ông kỹ bông ngày nơi đây tôi lại chợ út khổ Lao còn rờ bên cũ nó vẫn còn đây chết sao lầm người Ta thay đổi chết ai vô tình bỏ ta một mình từng chiều lẻ loi ngoài đây đợi Nước lên nước rộng con đồi xa xăm hình bóng người xưa sẽ chẳng thấy Ông đã quên đi lời hẹn ngày xưa sẽ mãi cùng nhau ngắm trăng này Hoa tím bằng lăng nở được trước ngõ là màu út thích út nhớ không Bên cũ con đồ không ai đưa đón làm cho hiu quạnh cả bên sông Tiếng nhạc kêu chiều là đàn lẻ loi một mình trong chọi mấy chiếc chó Út ơi út biết từng chiều nơi đây anh vẫn đợi chờ út trước ngõ Còn đâu ngày ngắm lục bình đông đưa dưới ánh nắng phủ để sương mai Còn đâu lời hứa hẹn thề bên nhau giờ thì út lỡ cho thương ai còn đâu tuổi thơ trên đồng lúa chỗ những chiều hai ta cùng hò hẹn một kỷ niệm buồn sẽ mang trong tim dù cho điều đó rất nhỏ nhen anh đồng chỗ bông từng chiều nơi đây vẫn chỉ một mình anh lẻ bóng kỷ niệm năm nào giờ đã nhạt phai hỏi ai nơi đó có nhớ không một bến sông buồn chờ đợi người xưa đã không quay lại trong tiềm vọng vào ngày hôm ấy chứ mà tôi đã thấy út bước lên xe qua áo hồng bên đồ ngày xưa không còn út cũ vì người đã đi mãi không về từng nhánh màu u cũng thay màu lá chết sau người quên mất câu thề còn con sông con sáu xa bảy vẫn còn biết bay về tổ ấm ông ơi ông biết bao ngày nơi đây tôi đã đợi chờ ông khổ lắm bên đồ ngày xưa không còn bóng cũ vì người đã đi mãi không về từng nhánh màu ô cũng thay màu lá chắc sao rồi quên mất câu thể con sao sang sông con xa xa bảy vẫn còn biết bay về tổ ấm ông ơi ông biết bao ngày nơi đây tôi đã đợi chờ ông khổ lắm